Các em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô lại gặp lại các em ở trong cái chủ đề phân tích đa thức thành nhân tử. Thì ở buổi ở bài giảng trước cô đã hướng dẫn các em cái bước cái phương pháp thứ nhất đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Đấy. Thế thì các em cứ thấy cô nói là phân tích đa thức nhân tử, các em có thắc mắc là à phân tích để làm gì? Đúng không? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cái bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong giải một số cái dạng toán Đấy, để chúng ta thấy là cái tiện lợi của việc phân tích đa thức thành nhân tử ra sao đây chỉ là cái bước đầu tiên thôi em nhé đấy sau này chúng ta còn sử dụng cái phân tích thành đa thức thành nhân tử rất là nhiều trong giải toán nữa đấy bây giờ chúng ta chuyển qua bài tập thứ ba hôm trước ta làm được gần một bài hai rồi phải không nào đó là bài tính giá trị của các biểu thức sau. chúng ta quan sát biểu thức đấy ta x bằng 2001 và y bằng 1999 đấy thế bây giờ muốn tính giá trị biểu thức thì về cái quy tắc về tính giá trị của thức tại giá trị cho chức của biến thì các em phải làm thế nào các em phải thay x bằng 2001 và y bằng một chín các em thay ở đây đúng không nhỉ đấy thì chúng ta phải tính được giá trị của thức là gì là 2001 nhân 2001 lại trừ 1 2001 trừ một rồi lại trừ cho 1999 nhân với một trừ đi hai Đấy. Như vậy nếu bình thường chúng ta thay giá trị x và y vào một thức chúng ta bình thường thế này. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các tính của thức này theo đúng thứ tự thực hiện tính phải không nào? Đấy, nhưng mà sau khi chúng ta học cái bài phân tích đa thức thành nhân tử xong bằng phương pháp đặt nhân tử chung xong thì cô gợi ý cho các em là chúng ta chưa nên thay bộ giá trị x và y để được biểu thức này mà tính mà chúng ta sẽ phân tích cái đa thức đó thành nhân tử sau đó chúng ta sẽ thay vào sau nhé là chúng ta tiến hành làm câu a nào có giải giải câu a ta có x nhân x trừ một trừ y nhân một trừ y ở đây chúng ta đã phát hiện từ có nhân tử chung chưa các em à, mới thoạt đầu nhìn chúng ta thấy chưa có nhân tử chung đúng không nào nhưng ở đây lại có x trừ một mà ở bên này lại có gì có một chữ x thì giống như bài giảng trước cô đơn dẫn các em một chữ x này chúng ta sẽ đổi thành x trừ đấy và cái dấu trừ đằng trước y này chúng ta lập tức đổi ngay cho cậu các em nhé là chúng ta lập tức đổi luôn không phải lo lắng băn khoăn gì nữa vì bài trước con hướng dẫn các em cách đổi rồi phải không nào thì cái này sẽ bằng gì sẽ bằng x nhân x trừ một lập tức đổi dấu trừ y thành cộng y nhân x trừ 1 đấy và đến đây chúng ta thấy rằng là hai hạng tử này có nhân tử chung là x trừ một chúng ta đặt ra ngoài và làm như vậy là chúng ta đã dùng cái phương pháp là đặt nhân tử chung đấy cái này sẽ bằng gì bằng x trừ một thừa số cho x cộng y Đấy. Thì đến đây chúng ta sẽ thay vào và chúng ta sẽ thấy tiết lượng của nó là thay vào tính toán gọn gàng hơn nó ra số tròn trăm tròn chục tròn nghìn đấy ta tính nha các em nhé chúng ta thay nào thay x bằng hai một y bằng một chín chín chín thì ta có ta có cái gì ta thay nào ta có là hai một trừ một cả nhân với 2001 cộng 1999 Đấy. Vậy bằng 2001 trừ 1 bằng mấy? Chắc là cô không cần phải giải cái chỗ đó nữa đúng không nào? Vậy là 20, 2000 nhân với 2001 cộng 1999 phép cộng này chúng ta có thể nhận hoặc chúng ta đặt ra nhắc là 2001 cộng 1999 Đấy. Học sinh tiểu học là người ta đã nhận rất là tốt rồi đấy 1 mà cộng 9 là là 10 nhớ 1 9 nhớ 1 lại là 10 nhớ 1 9 nhớ 1 lại là 10 nhớ 1 Vậy kết quả nó là bằng 4 nghìn đây và đây là bằng 4 nghìn Vậy thay vì cái việc thực hiện phép tính của cái biểu thức rất là cồng kềnh Đúng không? Chúng ta chỉ việc thực hiện có mỗi phép nhân 2 nghìn nhân 4 nghìn Đấy, đây là nhân các số tròn nghìn Chúng ta chỉ việc lấy 2 nhân 4 và thêm vào đằng sau đó 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 0 mà thôi Hiểu chưa? Vậy kết quả bài này bằng bao nhiêu em? Chính là bằng 8 triệu. Đấy, đây là kết quả của bài toán nhé. Đấy, như vậy nếu như em thực hiện cái tính này rất là khổ khó khăn vất vả đấy còn đúng máy tính ở lỡ may đúng sai thì cũng không được đúng nào mà cái bài thực hiện các tính thì yêu cầu chúng ta phải thực hiện từng bước chứ chúng ta ghi cái này đi bỏ luôn cũng không được phải không đấy bây giờ chúng ta trả lời bài toán nhé vậy giá trị biểu thức là mấy là 8 triệu tại x bằng 2001 còn y thì bằng 1999 đây như vậy qua bài 1 chúng ta thấy cái tác dụng của việc phân tích đa dạng điện tử trong cái bài toán tính giá trị biểu thức rồi đó phải không nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài b bài b đề bài nó cho là x bình cộng x y cộng x đấy vậy thì bài này chắc chắn chúng ta cũng không nên nghĩ đến việc là thay x bằng 77 và y bằng 22 vào trực tiếp vào đây để tính đúng không nào bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em sử dụng cái bài phân tích đa thức tính nhân tử để phân tích đa thức này nhé à, như vậy nên ta có x bình cộng xy cộng x ở đây chúng ta đã phát hiện ân nhân bình chung chưa à chắc là các bạn đã phát hiện ra rồi phải không nào ở đây x bình có x x y cũng có x x đây cũng có x bây giờ cô sẽ tách ra cho nó có nhân tử chung là x nhé như vậy sẽ là bằng x nhân x cộng x nhân y cộng x nhân một à, vậy đến đây chúng ta đặt nhân tử chung là x ra ngoài còn là trong còn x còn đây trong còn gì còn y đây mà thôi được không nào sau này em thạo rồi cái bước trung gian này em có thể bỏ đi nhá trong thể từ đây mà ra đây luôn đấy như vậy bây giờ chúng ta ghi là thay x bằng 77 y bằng 22 ta có cái biểu số là gì là 77 nhân với mở ngoặc 77 cộng 22 và cộng 1 à bây giờ chúng ta thực hiện cái tính nào 77 đến nguyên 77 cộng 22 là bằng mấy các em? Là 99 99 cộng 1 là bao nhiêu? Là 1000 Đấy, như vậy đến đây À 100 Không xin lỗi Đấy là 99 cộng 1 là bằng 100 Như vậy cái việc nhân 100 có dễ dàng không các em? À, việc nhân 100 rất là dễ dàng là bằng 7.700 Chúng ta chỉ việc thêm hai số không đằng sau Đúng không nào? Đấy Và chúng ta trả lời bài toán nhé chẳng phải nói vậy giá trị của biểu thức đã cho là 7.700 khi x bằng 77 còn y thì bằng 22 Đấy, vậy chúng ta hình dung như thế này là trước khi tính chúng ta phải phân tích ra nó thành nhân tử sau đó chúng ta mới thay giá trị của biến x bằng 77 y bằng 22 vào để tính đúng không vậy chắc chắn là sẽ tiện lợi nhanh chóng cái việc em thay là thay x bằng 77 y bằng 22 trực tiếp về bài đó là 77 bình phương lại cộng với 77 nhân 22 lại cộng với 77 cái việc tính toán này rất là cồng kềnh phức tạp Đấy. Nếu như không có máy tính trợ giúp thì chắc là các bạn đủ rất mất thời gian đúng không? Mà chúng ta làm thế này đâu, đâu cần máy tính đâu đúng không? Chúng ta chỉ việc các cộng là 77 cộng 22 cộng 1 thì 77 cộng 22 là mà nhân 100 thì chúng ta không có quy tắc rồi chúng ta không cần đặt nhân gì hết à, chúng ta chuyển sang bài C em nhé bài C ta có các em hãy quan sát cái biểu thức bài C y nhân y đấy thì ở đây x đây cũng có x thôi ở đây x trừ y như đây là y trừ y vậy chúng ta sẽ đổi cái y trừ x này thành x trừ y bằng cách dấu cộng này chúng ta đổi cái con thành dấu trừ y bản chất cô đã hướng dẫn rồi bây giờ các em chỉ việc làm rồi đúng không nào như vậy cái này sẽ bằng gì cái này sẽ bằng x là nhân x trừ y cộng y lúc này cô đổi thành trừ y thì trong đây cô đổi thành x trừ y đấy như vậy cô sẽ có được là x trừ y nhân với x trừ y đấy thế mà x trừ y nhân x trừ y thì bằng cái gì so với đại nhân tử chung thì cái này là còn x còn cái này là còn trừ y vậy nó ra hai hạng tử à, hai nhân tử giống nhau chúng ta biết gọi lại là bằng x trừ y tất cả mình được chưa bây giờ chúng ta sẽ thay lại được không nào chúng ta thay nhé thay nào thay x bằng 53 và y bằng 3 thì ta có ta có cái gì em x bằng 53 thay và y bằng 3 thay đây ta sẽ có là 53 trừ 3 tất cả bình phương bằng 53 trừ 3 bằng mấy là bằng 50 50 bình phương thì em nhẩm rồi đúng không 55 là 25 như vậy là 2.500 Đấy, cái này chúng ta cũng không có đặt nút vào nhá chúng ta chỉ nhắc cái mức biến đổi đưa nhân tử mà thôi chúng ta không phải đặt nút để nhân chia cộng trừ mà chúng ta kết luận vậy giá trị của biểu thức của biểu thức là vì vậy qua đây chúng ta thấy rằng là chúng ta phân tích đa tự nhân tử sau đó chúng ta mới thay giá trị vào thì cái việc tính toán nó thuận tiện hơn đấy và cũng tùy từng bài chứ không phải bài nào chúng ta cũng phân tích thành nhân tử rồi chúng ta thay đâu các em nhé đấy đây là một cái kênh để các em tham khảo thôi đấy bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em sang bài thứ tư các em thân mến chúng ta chuyển sang bài thứ tư đó là bài toán tìm x biết cô a 5x bình cộng x bằng 0, B 4x bình trừ 6x bằng 0, C là 4 nhân x cộng 1 bằng x cộng 1 tất cả bình phương. Đấy. Thì đối với bài này chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta sẽ vận dụng cái tính chất này các em nhé. Đó là tính chất tích của A nhân B bằng 0. Đấy, thì ta sẽ suy ra được là A bằng 0 hoặc là hoặc là B bằng 0. Đấy. Mà muốn sử dụng tính chất này thì tất cả các đa thức ở bên trái ở ví dụ ở cô A và cô B chúng ta đưa ra rằng A nhân B bằng 0 kể cả câu c các bạn cũng đưa ra là a lên b bằng không nhờ cái việc phân tích đa thức thành nhân tử Đấy. và đây chính là cái dạng toán sử dụng phân tích đa thức thành nhân tử các em bây giờ chúng ta giải câu a câu a ta có 5 x bình phương cộng x bằng không để viết ra dạng a nhân b bằng không thì chúng ta phải dùng cái phương pháp phân tích đã thử nhân tử ở trong bài này là năm x bình ở đây cũng có x vậy chúng ta xuất hiện ngay nhân tử chung là x Đấy. bây giờ cái việc phân tích đa thức là nhân tử là bình phụ rồi chúng ta làm tắt cái bước nhỏ đi nhá như vậy chúng ta suy ra này cũng đặt luôn nhân tử chung là x bên trong mà năm x bình mà đặt x rồi thì đây còn số 5 đúng không x bình mà đặt x ra ngoài rồi thì còn x đấy chúng ta có thể nhận như vậy cộng với x đây đặt ra ngoài mất rồi thì đây phải nhân với mấy em à nhân một x nhân một nhân 5x bằng 5x bình đấy, chúng ta có thể kiểm tra lại cái cách viết của mình có đúng hay không bằng cách nhân lại như thế nhé đến đây kết quả hai thừa số bằng không rồi đúng không thì chúng ta suy ra x bằng không hoặc là 5x cộng 1 bằng không theo tính chất cô vừa mới nói luôn giới thiệu em lúc nãy thực ra tính chất này chúng ta dùng từ lâu rồi à, dùng từ ngày chúng ta năm lớp năm đã dùng rồi như vậy x sẽ bằng không hoặc 5x bằng âm 1 suy ra x bằng 0 hoặc x bằng âm 1 phần 5 Đấy, như vậy chúng ta có hai kết quả của x thì các em có thể kết luận cho dạng tập hợp đó là vậy x thuộc tập hợp của hai phần tử là không hoặc âm 1 phần 5 Đấy, như vậy bài A này chúng ta đã sử dụng phương pháp phân tích đa thức cả nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung để giải quyết cái bài toán tìm. Đấy. Với cái lưu ý A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 hoặc là B bằng 0. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái làm bài B các em nhé. Bài B. Thôi bài B sang đây luôn này. Bài B là ta có 4x bình trừ 6x bằng 0. Nào, các bạn hãy phát hiện ra cô nhân tử chung của hai hạng tử này. 4, 6 có thừa số chung là đúng không x bình và x có thừa số chung là x vậy thì có ngay nó có ngay nhân tử chung là hai x em cứ viết sẵn hai x vào đó cho cô nhân với mở ngoặc bây giờ chúng ta nhầm nhé chúng ta không làm cái bước tách ra để xuất hiện nhân tử chung nữa chúng ta làm tắt luôn chúng ta làm cách nhầm chúng cô này hai x này bây giờ bốn x bình mà đây là hai thì đây phải nhân thêm 2 x bình thì đây phải nhân thêm được chưa vậy hai nhân hai x bằng bốn x bình đúng rồi chắc chắn rồi vậy trừ cho 6 ở đây là hai thì đây chắc chắn là phải phải ba x mà là x đây là phải hết vậy hai x nhân ba là bằng sáu là đủ bằng không đây chúng ta cứ nhẩm ngược lại như vậy nhé đến đây chúng ta vận dụng cái tính chất a nhân b bằng không thêm nhé vậy chúng ta suy ra cái gì chúng ta suy ra là hai x sẽ bằng không hoặc hai x trừ ba sẽ bằng không Đây. thế từ hai giải ra được x bằng mấy bên thì bằng không chia hai là bằng không hoặc trường hợp này các em cũng giải ra được x bằng 3 phần hai đấy các em đã lớn rồi nên cô chắc chắn là cái chỗ này em sẽ tính toán được nên ta không viết cái bộ chuyển vế nhỏ nữa như vậy chúng ta ra hai giá trị là không hoặc là 3 phần phần hai và chúng ta kết luận vậy x sẽ thuộc tập hợp của hai phần tử là không và ba phần hai thì cách làm của b có làm tắt hơn một chút bởi vì câu b và câu a là tương tự với nhau đấy bây giờ chúng ta chuyển sang câu c câu c ta có 4 nhân x cộng 1 bằng x cộng 1 tất Đấy. thì đối với bài này chúng ta chuyển vế để cái vế bên phải là còn bằng không các em nhé. Chúng ta chuyển vế là chúng ta suy ra 4 nhân x trừ cho x cộng một tất cả bình phương bằng không đấy thế ta phát hiện nhân tử chung chưa ra à có nhân tử chung là mấy là x cộng một đấy vậy thì ở đây ta suy ra x cộng một vô đặt nhân tử chung Đấy, x cộng một đặt nhân tử chung rồi thì đây còn mấy còn bốn đúng không trừ cho cái này x cộng một chúng ta phải đóng dấu ngoặc lại với các em ạ bởi vì đây là có dấu trừ cho nên tại sao lúc đầu tiên tôi viết luôn ngoặc vuông là vì như thế đừng làm tắt luôn còn bạn nào không biết số học mà ghi là trừ x cộng một là sai mất rồi bây giờ ta suy ra x cộng một bên trong tâm hợp mọc ra thành là 4 trừ x trừ một bằng không như vậy chúng ta sẽ suy ra được là x cộng một 4 trừ một là còn ba trừ x bằng không đến đây chúng ta sử dụng tính chất là tích của hai thừa số bằng không thì một trong hai cho nên chúng ta suy ra được là x cộng 1 phải bằng không hoặc 3 trừ x phải bằng không đấy thế từ x cộng 1 bằng không chúng ta sẽ tính ra ngay được x sẽ bằng âm 1 phải không nào à hoặc x đây bằng mấy các em x đây bằng mấy à chính là bằng ba đấy và đến đây các em kết luận bài toán vậy x sẽ thuộc hợp hai phần tử là trừ một và hoặc đang ghi là vậy x bằng âm một hoặc x bằng âm ba nhé như vậy qua bài bốn này cô muốn gửi cho các em thông điệp là gì là phân tích đa thức tính nhân tử có thể sử dụng trong bài toán tiền định Đấy. cho nên khi gặp bài toán tiền định chúng ta nên nghĩ đến cái việc đó Đấy. và đây là phương pháp đầu tiên đó là phương pháp đặt nhân tử chung Đấy. đang còn nhiều phương pháp nữa và đang còn nhiều cái dạng bài mà có sử dụng cái phương cái phân tích đa thức tính nhân tử này nữa thì các em hãy cố gắng theo dõi các bài giảng của cô theo thứ tự lần lượt được không nào bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em luyện tập các em ạ, à, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em trong cái bài giảng này thì các em cố gắng hoàn thành bài tập này nhé các em sẽ cùng cô cố gắng để chúng ta học tập ngày càng tiến bộ xin chào và hẹn gặp lại các em